Vâng. thì hôm trước em có cài cái module sale của Udo ấy Đấy. Thì chúng ta nhìn vào cái module sale này thì chúng ta thấy có một số các cái button ở bên tay phải này Đấy. thì cái này mà em hay gọi là smart button ví dụ như thằng sale này nó là thống kê danh sách những order mà ông ông ông, ông ABC ông mua đấy là thử nhá tạo một cái um, đấy là chọn ABC order ta tạo một order chưa product nào à? à, ta tạo thử một product mẫu nhé would rồi ta ấn xếp vào rồi thì anh thấy là ông ABC này ông đã đến sale ông đã lên một rồi đúng không nó kích vào nút sale này à ông này vẫn chưa nhập một số các một thông tin mã số thuế này email này em nhớ là lần trước mình làm rồi sao <laughs> này, nó lại quay trở lại này hay là ở database khác này tải thêm một uh, account receivable và payable hai trường em có thấy đây đâu nhỉ bật chế độ debug rồi mà không thấy chú ngồi vào không gãy em ngồi phải dùng chân thế Đấy thì cái smart button này nó vừa là là đếm danh đếm cái số lượng sale ờ, mà ông ABC mua vừa là click vào thì nó sẽ hiển thị luôn cái danh sách sale đấy. Đấy cái ờ, lợi thế của nó đúng không ạ? <clears throat> rồi thế thì chúng ta sẽ là học cái cách để tạo ra cái button kiểu như vậy đúng không ạ? thì chúng ta ấn vào con bọ chúng ta edit from view để xem module nó làm như nào thì uh, chúng ta thấy nó có nó có một cái deep uh, trong này đúng không ở dạng uh, à, class là OE button box đấy chính là cái deep mà chứa cái danh sách các button ở bên tay phải nó nằm trong thẻ ship. đấy thì chúng ta quay lại cái form view của chúng ta giả sử như ông uh, employee view đúng không ông employee view thì đây là form của ông đây thẻ sheet của ông đây thì ông có một số các cái button nhưng nhưng các cái button này nó là cái button ở đây này Đấy, cái button mà nằm ở trong thẻ header ấy thì nó là cái button bên tay trái này ở trên cùng thẻ này, thì gọi là header và button ở bên tay phải này này thì nó phải nằm ở trong thẻ sheet Đấy, và nó sẽ là cái dạng kia thế thì uh, bởi vì chúng ta học in, udo inherit rồi cho nên chúng ta sẽ không sửa trực tiếp vào cái form này mà chúng ta sửa vào cái form mà nó kế thừa đó thế muốn sửa vào cái form kế thừa thì chúng ta sẽ phải uh, kế thừa lại cái form kia đúng không ta sẽ viết cái đoạn à, đấy thì form kế thừa thì vẫn viết bằng thẻ ghi cọc như bình thường đúng không à, chúng ta sẽ viết như bình thường ID thì nó phải là duy nhất rồi đúng không employee form view inherit chẳng hạn cái name thì chúng ta đặt là gì được ờ, tôi đặt là thêm uh, smart button chẳng hạn đúng không ạ thử model thì uh, nó là employee đúng không ạ inherit id thì chính là cái view id mà chúng ta muốn đăng ký thừa ấy thế thì cái view gốc của nó là đây đúng không ạ nó thuộc cái module modular này, này chúng ta có cái id ở đây rồi chúng ta sửa cái tên module nó ở đây module learn chấm ở đây đúng không ạ tức là từ kế thừa từ cái module này đến cái view này rồi cái tiếp theo là chúng ta muốn là thêm một cái số button vào thẻ sheet đúng không thì có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải x bạn cái thẻ sheet đấy đúng không ạ đúng không sau đó chúng ta muốn là à, nó phải nằm trong cái thẻ sheet này ngay dưới thẻ sheet này tức là trên thẻ group này đúng không ạ chúng ta x bạn tiếp đến thẻ group rồi chúng ta để position là before đứng trước cái thẻ group đúng không ạ là được thế thì chúng ta xem cái dip của udu ấy thì udu nó làm cái dip này thì chúng ta chỉ việc copy cái dip đấy về thôi chúng ta để vào đấy chúng ta sẽ có một cái dip như vậy thế đến phần button phần button là phần quan trọng nhất đúng không đầu tiên tôi phải đặt cho nó à, cái uh, ờ, nêm và cái tai như buổi hôm trước ấy à,